Sagu chia tu ka sai la Ku thawa cha So ya ya ta thau la Wa ma ka la dha ku nya Sha shia indu Zak nu no yu chi rong Liya ta trong hoa sao cứ nỡ mong

起舞。 kisah luka